Cách chữa yếu sinh lý bằng phương pháp điều trị y học với những thói quen ăn, ngủ hàng ngày. Ăn sô-cô-la đen. Các chất có trong chocolate đen giúp tăng cường lưu thông máu tới cậu nhỏ, làm giải phóng một số hóa chất. Để có lợi hơn, hãy chọn những loại chocolate đen nguyên chất với hàm lượng đường thấp và hàm lượng ca cao nhiều. Hạn chế uống rượu. Rượu có thể làm rối loạn các chức năng sinh lý của bạn, nhất là việc cương dương. Vì vậy nếu là một người hay uống rượu, bạn hãy từ bỏ thói xấu này, và khi say rượu, chúng ta còn có thể phạm phải nhiều lỗi lầm khác. Điều chỉnh thói quen ăn uống. Có rất nhiều thói quen ăn uống sai lầm gây ảnh hưởng tới vấn đề sinh lý, vì vậy hãy tìm hiểu và ăn các món ăn có lợi cho bạn, vừa bổ sung dinh dưỡng vừa là cách chữa yếu sinh lý hiệu quả. Ăn nhiều hoa quả và rau xanh. Hoa quả và rau xanh giúp làm giảm lượng cholesterol trong máu, tăng cường sự lưu thông máu tới cậu nhỏ, một số loại rau, quả như cà chua, chuối, xoài, dâu tây, giúp tăng lượng testosterone là cách chữa yếu sinh lý tự nhiên. Hạn chế đồ ăn chứa chất béo. Chất béo luôn không tốt với sức khỏe, đối với nam giới, sử dụng nhiều chất béo sẽ làm giảm ham muốn và khó xuất tinh. Đặc biệt, nếu có ý định cùng cô ấy tối nay, bạn không nên ăn sử dụng đồ ăn có chất béo. Quan hệ tình dục đều đặn Quan hệ tình dục đều đặn sẽ giúp bạn có tinh thần thoải mái, cũng như đời sống vợ chồng hạnh phúc hơn. Nếu quan hệ quá nhiều sẽ dẫn tới mệt mỏi, suy kiệt, còn nếu một thời gian dài bạn không quan hệ sẽ khiến nam giới trở nên bực bội, khó chịu do suy giảm nội tiết tố. Để hỗ trợ thêm về sinh lý, bạn có thể sử dụng viên uống minh mệnh đơn. Minh mệnh đơn được điều chế hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên quý hiếm như dâm dương hoắc, nhục thung dung, ba kích, nhân sâm, giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý. Để được tư vấn thêm về sinh lý nam giới, các bạn hãy gọi điện đến đường dây nóng 0962 651 713 Chúc các bạn sức khỏe thật dồi dào.